đã quá Doraemon ha ừ, Công nhận là vui quá trời ừ. Ba về rồi đi Anh về rồi hả Dạo này ba của tụi mình hay về trễ quá ha Doraemon Đúng đó, chắc là trong công ty có nhiều việc cần phải làm lắm Anh nghỉ ngơi rồi ăn chút đồ tráng miệng nha ừ. Rượu sắp hết rồi Chắc chỉ còn uống được ngày hôm nay nữa thôi ừ? Sao vậy Nobita Chưa ngủ thì lại đây ngủ với ba Sao ba lại thở dài vậy ba ừ. Vì chai rượu yêu thích của ba sắp hết Nên có hơi tiếc tiếc một chút Mỗi tối trước khi đi ngủ Mà nhấp nháp chút đỉnh thì sẽ ngủ ngon hơn đó con Hết rồi thì ba lại mua chai mới là được thôi mà Không được không được đâu Hả? Chai rượu này là quà mà giám đốc tặng ba mắc tiền lắm Với mức lương bây giờ ba mua không nổi đâu Phải chi mình có thể mua rượu sake Để ba có thể uống bao nhiêu cũng được Mà liệu có cách gì hay không ta Sake, sake, sake Doraemon ừ, Không biết cậu có cách nào để có thể tạo ra nhiều thiệt là nhiều sake không? Ừ, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ Cậu nói thiệt hả? Bye ba Doraemon nói cậu ấy có thể làm đầy chai rượu cho ba luôn đó Từ giờ mà muốn uống bao nhiêu cũng có Cho nên không cần phải buồn hay tiếc nữa <laughs> Được như vậy thì ba cảm ơn nha Nghe còn nói mà ba cảm thấy mát lòng mát dạ thật đó Ba nghe mình nói xong cười tít mắt luôn Chỉ cần achar uma phải cẩn thận chứ Đừng có để bị cảm lạnh đó Giờ làm sao nói chuyện này với ba được đây chứ Nếu ba mà biết sẽ thất vọng lắm cho mặt coi Bà chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi này thôi à Mình rất muốn giúp ba được như ý Hết cách rồi Tụi mình cứ cho sake đẻ trứng rồi Mình đã nói sake với cậu là rượu Chứ không phải là cá hồi rồi mà Thì bây giờ mình đang nói là rượu sake đẻ trứng cho bọn à. Lấy một giọt dung dịch kích thích sinh sản Rồi cho vào chai rượu sake dụ mà cũng có thể đẻ trứng được nữa hả Doraemon Chờ chút đi để mình dùng thêm bảo bối này nữa Dung dịch thúc đẩy quá trình Cho một giọt để rút ngắn thời gian Sau đó thì ngồi chờ kịp luôn Wow, nó là trứng có rượu sake á hả? Nếu như theo tốc độ bình thường thì phải sau 2 tháng trở về nơi xuất phát Nhưng mà mình có ngửi được mùi gì lạ đâu chỗ không ngửi được Nhưng mà chúng nó thì có Các bé Sakai đi bảo trọng Khoảng bao lâu thì chúng mới lớn lên Và bơi từ biển trở về đây vậy Mình nghĩ với tốc độ tăng trưởng này thì khoảng 3 ngày á Mấy đứa đừng có đi làm đấy nha Nhớ là phải quay về đúng chỗ này nghe chưa Chào cả nhà Anh đi làm đây Tối nay anh lại về trễ nữa hả Cũng đành chịu thôi Bye bye con sẽ có một niềm vui bất ngờ nha ba Là tối nay đó ba Ờ, ờ Thôi ba đi làm nha Dạ, dạ ba đi trường cẩn thận nha Jessica ơi <laughs> Hôm nay cậu có muốn đi cầu với tụi mình hay không dạ Mình chỉ đưa ra mình có chuyện bất ngờ lắm Đi đâu ở con sông kìa 吓坏了！ mình về rồi đi. Ba ơi con xin lỗi ba Con cũng xin lỗi ba Tại sao hai đứa lại xin lỗi ba Hôm nay tụi con đã làm gì sai hả Mấy bữa trước con đã hứa sẽ có thêm rượu sake cho ba Nhưng mà tụi con lại không làm được ừ? <laughs> Thì ra là chuyện đó <laughs> Nghe tiếc quá ha Ba đã rất mong chờ điều đó Nước xong rồi anh mau đi tắm đi ừ. Thôi hai đứa đi ngủ đi Thức khuya quá cô chừng sáng mai dậy không nổi đó <sighs> Sau đây là chương trình Chuyện lạ có thật Sáng sớm ngày hôm nay Ở Vinh Tokyo xuất hiện một loài cá lạ Có hình dạng như chai rượu sake Nó đang ở rất gần khúc sông cổ Nhưng cậu đã nói Chúng có bản năng tìm đường trở về khúc sông cũ Có đúng vậy không Sao đám cá chai rượu đó lại không quay về chứ ừ, Đúng là lạ thiệt nha ừ. Hả Có khi nào là vì con sông quá ô nhiễm hay không ta cái này dám lắm nha bơi rồi Không biết mấy chai rượu đó có chịu bơi về không nữa ừ, Cậu yên tâm đi Mình tin chắc là có Ha ha ha! phải luôn giữ cái dòng sông thật trong mới được nha Đúng vậy, sông phải sạch thì cá mới có thể sống được mà Anh đi tắm đi, em đã chuẩn bị xong nước nóng rồi hả? Cái anh này thiệt là ngày nào cũng vậy hả?